Ok, xin chào bạn đã channel mình nha, mình là Jack đây Hôm giờ thì mình sẽ quay tiếp sự kiện 30 tháng 4 BB của bọn mình nha Lúc nãy mình đã BB với bạn mình là Vĩ các bạn Thì mình đã thắng được hai lần nên mình đã được vào vòng trong Vĩ thua hoàn toàn vì xài control bạn và trong gia tranh tổng Mua chìm hoàn thơ hoàn toàn Ô đắng sắp thua rồi vâng đang nói đó là cái nó sắp đổ máu nhưng mà nó lại có máu rồi xong thua rồi lẹ vậy lẹ vậy <coughs> nè đây là vỉ là mới thẳng đó à, nó xài cầm trơ á ba mười chín bao ti như hơi lỏ <laughs> hảo ơi mình muốn mờ à. ủa sao không BB tiếp đi mà đứng vậy giờ mới bị nó đánh à mình Sài Gòn như mình combo ăn ngon luôn lát quá đồ ok lại luôn lát quá ok lại luôn đây nè bạn đây là vĩ thanh design control nè bạn là thua mình luôn mày như đâu <laughs> Này baby rất là gay gắt Gay gắt <laughs> Ai nổi máu à, Ủa, thắt server luôn rồi à? Yes sir bên ngoài bên trong không có giá trị ba mươi chín ô tin đó lúc nãy an là nè nè an là đây đang là bb nhau ủa sao ủa ông nội kia đứng yên vậy ông nội Nên mà biết nắm bắt được combo có đang rồi Ê, anh sắp anh đang anh đang xếp kèo trên nhưng mà là kèo trên tinh thần sắp thua rồi anh đang trên cờ kèo trên sắp thua anh đang trên kèo sắp thua nhưng mà không không hẳn nha bạn vì anh là kèo được ông nội anh này đủ muốn chỏ rồi xong trên kèo sắp thua thật luôn kìa ủa đâu rồi à nói ông xấu này nên nhảy lên trời sky luôn từ nãy ầm bill chưa bà tộc luôn mình không thể quay trong lúc mình đang bb ờ, được nha bạn bởi vì ờ, dạ nó sẽ rất là lát nó sẽ ảnh hưởng tới mình chơi mình bb nên thôi đang xài băng đỏ vậy ba băng này nó công rút của nó là combo băng hay nó đang xả băng vậy rồi xong rồi ai sẽ kêu trên tinh thần sắp thua là có thật rồi bb lần hai nè con mình có thể bb ba trận là bạn nếu mà người thắng hay mà bb thêm lần nữa mà thắng kia thì coi như người thua luôn đó mình được vậy á an thì mình dễ, đang thì dễ sơ lắm đang thì mình rất là dễ sơ có thanh niên trắng và có thanh niên đen hay quá em <coughs> ơi đừng đánh khô đã vô đang công bố lỏ mấy phút rồi nhỉ 9 phút luôn ngon trời ơi cứ an ơi ông lên ấp chưa về thì có chiến đấu chắc quả là mẹ em đang khó khăn đến gần là em giúp sau này cũng rời khỏi chị trả lại không mười lần em cần thì về từ đấy thứ em cần là thân phận rõ ràng của em thôi sao ông cảnh con tay nó vào về nó sùng thấy nó sẽ không để yên đâu em còn lo sai công ty nó lớn như thế bắt nối mặt thời gian đâu mà quan tâm đến cái chuyện này không phải thế đâu anh em nhà nó tình nghĩa rất sâu nặng cô đi để tôi chết đói em xin lỗi tại em phải đi tìm Ok, nãy trận đấu rất gay gắt nha bạn Từ nãy mình thấy hai thanh niên này đều có lẽ xét kèo chơi với nhau nhưng mà đều là kiểu chơi tinh thần sắp thua <laughs> đang câu mô lỏ luôn tôi có thể như là mình nắm là điểm yếu của combo của hồ đan rồi thế mà ăn được đây alo tôi đâu anh đã coi đâu lộ rõ bản làm mày nói vậy là những gì ăn ngay thì không tao còn nhiều việc phải làm bây giờ thế nào đây là nó về mày ra tôi nghe cùng mấy cụ cháu bảo có chuyện gì mà ồn ào vậy ai khổ rồi đây tôi cũng lỏng tốt cũng chăm sóc lại cha của anh ta Đấy, nhìn đi bác ờ, sĩ mình sẽ tắt video